xem sùn bể chi mà pa na ta pian hình nó là cha chẳng phải ô thiên nào sao ý อยู่เอาโลเลยจะทุกข์เอาก้อยนะจะลา 站边我从，是人有。

ta vi a bằng tông khoe về si tăng xin chăng áo hàng, phê thổ ế khóa ná gọi ná sơ mê dăng xiêm ô tôn à sa mê lá à giang lô bữa mina cho sĩ bé siêu hàng à, làng lò giả trên bé chính là tiêu à. smoking ta dìn na giang lơ <coughs> phê piu về lỗ giang sinh e. ta na ô xin lỡ sẽ chẳng à làng ai cho là phê tu bé sa ha po wa phiêu la chẳng khoe về yam yeah. chia tổ bé siêu hùng tam chiến ô kính lo, yếm mô yun hiám thọ bé hoàng siêu lộ lá chẳng so siêu à yêu à ô phiêu là liang chính nhé tổ ơi phùng phiền ơi sẽ liệu làng lối rồi tháng sao luôn sương chính ô phiêu luôn cha chiều về

quê bầu vệ á chuẩn siêu á hùng lô ờ con thả ná ha hiệu cô mà ủ à tôi này chìm mà tọa được rồi chìm ngẳng ủ